我那个西木哥，我那个西木哥那个，哥西那个巴嘎，我那个东西，马嘎嘎嘎，哥那个西木那个东西，那个大哥，不哥西嘛，阿拉哥哥西木那个大哥西，阿拉哥西，阿拉哥哥西，阿拉哥大哥西，阿拉马哥大哥西，阿拉哥哥，阿拉哥大哥西，阿拉。 别个是啊，那个那个是，那个那个是，那个那个是个个，啊，那个那个是个，那个那个是个，那个那个是，啊，那个那个是，啊，那个那个是呢，啊，那个那个是个是，啊，那个那个是，那个那个那个个是，啊，那个个是，啊，那个那个是，那个那个那个是个是是那个，啊，那个那个是个是那个个，啊，那个那个是个是那个那个是个是个，啊，那个那个是个那个那个是个是那个。 bài thánh thơ hôm nay của ta có tự đề ngày tháng trôi nhanh tháng ngày trôi nhân giấy phút cận kề là chết gần đến sống sống chết chết ở nơi trần thế là lẽ vô thường cường quốc hãy bé đều là theo lẽ của cõi giới luật con người thời nay đi trong mộng ảo thực thực hư không chẳng biết đường nào đâu là tội ác đâu là cái thiện virus vaccine cũng gà lẫn lộn chẳng biết tiếng đâu bởi đâu cũng chết chết vì không biết tin vào phật đạo giác ngộ trên cao dạy cho dân chúng sống hiền đạo đức thì được ăn bài sống mà ác tâm thì chết dẫn đọa vào nơi ác quỷ lệnh thiên đình chỉ cho người đạo đức mới qua nạn dịch những kẻ bất nhân vắc xin cũng chịu Việt Nam tháng tới còn nhiều đau thương bởi còn nhiễu nhương nước mắt ê chề bởi cơ tập diệt đã đang hiện bày phật tổ phật thầy rao giảng ngàn năm nay thành hiện thực thời gian trôi nhanh người hiền ở lại tỷ ba sẽ qua bi thương khốc liệt ai ơi cơ này là chuông hồi kết cho kẻ nắm quyền sai lầm sửa đổi cái đức cái tâm thì dâng hết khổ lãnh thổ an toàn không còn rút hãy giặc ngoại chấm tất cả tiêu tan nếu tâm trong sạch ai ơi thơ này gửi tới dân ta nếu có lòng tin vào nơi phật trời thì vạn virus biến thể ngàn lần cũng sẽ không thể thâm nhập vào trong vaccine chuột bạch là nơi tử việt cõi tiên linh hồn thánh thơ hôm nay của ta và dường